thơ 2 tuổi ngơ ngác gọi mẹ ơi Chỉ trong 6 tiếng đồng hồ em bé 7 tuổi mất đi cả cha lẫn mẹ mà không hề hay biết Trận đại dịch đã đẩy hơn 1,5 triệu trẻ em trên toàn thế giới vào cảnh mồ côi Con mất cha, vợ mất chồng, cuộc sống không bao giờ có thể trở lại như xưa Kính thưa quý vị, không may lâm vào cảnh gà trống nuôi con Anh Tiêu Hoàng Kha, 31 tuổi, trọ tại Bình Dương chia sẻ Khoảng 12 giờ đêm cả dãy trọ đang tĩnh lặng Đứa lớn 10 tuổi thút thít khóc Đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến trước bàn thờ chỉ vào di ảnh gọi mẹ mẹ Khiến anh nghe nghẹn cả lồng ngực chẳng nói lên lời Đồ đạc của vợ tôi đã đốt hết rồi Nhưng dáng lục tìm May sao còn lại chiếc áo Tôi bế con lên nằm võng Lấy áo đó cho con ôm Là 5 phút sau nó ngủ ngon lành Nhìn con tìm hơi mẹ vậy đau lòng lắm Bé sơ sinh vẫn đang được chị hàng xóm trông giúp Cách nhau 50 mét mà còn cách ly Nên tôi chỉ đứng nhìn con từ xa Thương con nhất vì con chưa được gần mẹ một giây phút nào Cũng chưa được uống một giọt sữa nào của mẹ Lâm vào hoàn cảnh còn kém may mắn hơn Bé Khánh Như 13 tuổi và em trai đang Giang Huy 7 tuổi chẳng thể ngờ rằng làn sóng dịch bệnh thứ tư quét qua Sài Thành lại lấy đi cả cha, mẹ và ông nội của hai chị em. Vài tháng trước, hai chị em vẫn còn đủ cha mẹ và ông nội trong căn chung cư trên đường Sai Việt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đại dịch đến, ba mẹ lần lượt nhiễm bệnh. Do ba phải nằm trên giường điều trị bệnh nên ông nội đã phải chở mẹ Như tới bệnh viện vào sáng ngày 20 tháng 7. Mẹ vừa đi khỏi thì bà Như trở nặng. Tới hôm đó khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế thông báo rằng cha con ngừng tim rồi. Sáng hôm sau, đứa bé mới 13 tuổi đời đã phải nhận thêm một hung tin mẹ em cũng đã ra đi. Chỉ đúng 6 tiếng sau khi ba em qua đời, người thân gần gũi nhất còn lại là ông nội. Nhưng 3 ngày sau, ông nội cũng bỏ lại hai chị em mà chút hơi thở cuối cùng. Khánh Như 13 tuổi, giờ đây vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ của em Huy. Bà ngoại của Như kể rằng nhiều lúc nó đau lắm, còn bé kể rất nhớ mọi thứ về ba người thân yêu nhất nhưng không cho phép mình xả hết cảm xúc vì phải giấu sự thật với thằng Huy. Chỉ khi ở trong phòng phòng một mình, nó mới hét lớn cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Còn em Huy thậm chí vẫn chưa biết cha mẹ đã đi xa, lúc không chịu chơi nó sẽ đòi mẹ. Bữa nay nó khóc không chịu ăn cơm vì bà ngoại nấu canh chua trứng không giống mẹ nấu. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet vào tháng 7 năm 2021, toàn thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em mồ côi vì đại dịch. Các chuyên gia cho rằng có một thực tế đang diễn ra hiện nay, đó là thế giới chỉ chú tâm vào dịch bệnh mà quên rằng những trẻ em mồ côi cũng là một đại dịch tiềm ẩn, thậm chí là cuộc khủng hoảng rất lớn, có thể để lại hậu quả lâu dài cho xã hội. Ở bất kỳ độ tuổi nào, chứng kiến người thân ra đi là điều khó khăn, nhưng với trẻ em, điều này có thể đặc biệt gây bất ổn. Nó sẽ thay đổi cuộc sống của các em mãi mãi. Theo các chuyên gia về tâm lý học, những trẻ em đột ngột mất người thân, đặc biệt là cha mẹ, không chỉ gặp những khủng hoảng tâm lý sâu sắc trong ngắn hạn và dài hạn, mà các em còn phải đối mặt lâu dài với những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống hiện tại và tương lai khi không còn nơi nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của hai chị em Khánh Như hay thậm chí là người đã trưởng thành như anh Tiêu Hoàng Kha cùng ba đứa con thơ sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa. Kính thưa quý vị, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại vị, thế giới còn có người dám đứng ra lên tiếng đòi lại công bằng cho những người chịu thiệt hại trong đại dịch. Tuy nhiên, những ngày tháng tăm tối sẽ không kéo dài mãi. Người xưa có câu liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, tức là sau chặng đường u ám nhất nhất định sẽ là cảnh tượng tốt đẹp hơn. Hy vọng quý vị giữ vững niềm tin, giữ vững thiện tâm phân biệt rõ tốt xấu thì nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.